Thưa quý vị và các bạn, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, khoa học là cách giúp cơ thể khỏe mạnh. Việc sử dụng thực phẩm bổ sung có nguồn gốc từ thiên nhiên, góp phần cải thiện sức khỏe, hỗ trợ cân bằng dinh dưỡng cũng là một giải pháp được nhiều gia đình quan tâm. Tuy nhiên, trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thực phẩm bổ sung khác nhau khiến người tiêu dùng khó lựa chọn. Để phân biệt sản phẩm tốt chính hãng với hàng nhái, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hiện nay, thực phẩm bổ sung đang được bán nhiều tại Việt Nam. Những sản phẩm này nhằm cung cấp chất dinh dưỡng và những khoáng chất mà cơ thể thiếu hụt. Ngoài ra, một số loại thực phẩm chức năng có thể thay thế các bữa ăn. Chính vì vậy, người tiêu dùng Việt ngày càng sử dụng các sản phẩm này nhiều hơn để hỗ trợ cải thiện sức khỏe cho bản thân và gia đình. Trước đây thì ờ, tôi có biết được cái tầm quan trọng của thực phẩm bổ sung nhưng mà bản thân cũng chưa có thời gian để tìm hiểu và sự lựa chọn sử dụng cho gia đình nhưng mà hôm nay có tôi có ghé cái hội trợ triển lãm thì có ghé qua gian hàng của bên công ty thì cũng được các bạn uh, tư vấn về cái uh, thực phẩm bổ sung alpha lipid lai lai thì tôi sẽ uh, tham khảo và tìm hiểu thêm thông tin để lựa chọn uh, sử dụng cho bản thân và gia đình Thực phẩm bổ sung có thể phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Do đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên New Image Việt Nam đã chú trọng đưa sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline đến với người tiêu dùng trên toàn quốc. Alpha Lipid Lifeline là một sản phẩm bổ sung có thành phần từ sữa bò non giúp nâng cao sức đề kháng và chăm sóc sức khỏe cho cơ thể. Sản phẩm tiện lợi cho người tiêu dùng khi sử dụng như thức uống dinh dưỡng cho bữa sáng và các bữa ăn trong ngày. Chính vì vậy, Alpha Lipid Lifeline được nhiều người tiêu dùng đánh giá cao về hiệu quả cũng như sự thuận tiện trong việc dùng hàng ngày. Với công nghệ độc quyền và sản xuất dựa trên những nghiên cứu đáng tin cậy, thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline mang lại cho người dùng một khẩu phần ăn giàu dinh dưỡng với vị thơm ngon tự nhiên mà không sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo, hương liệu, màu hoặc chất bảo quản – các nghiên cứu khoa học được công bố cho thấy rằng thay thế một bữa ăn bằng cách sử dụng một khẩu phần thực phẩm bổ sung mỗi ngày cùng với việc tập thể dục đều đặn có thể giúp kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả và sức khỏe trở nên tốt hơn. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline được đánh giá là lựa chọn hàng đầu cho trẻ nhỏ và những người gầy, suy dinh dưỡng do sản phẩm này chứa một lượng lớn lợi khuẩn và men vi sinh cao, nên rất hữu ích trong việc hỗ trợ tiêu hóa cho người sử dụng với mỗi ly sử dụng hàng ngày tương đương với 1,5 muỗng 16 gram có chứa đến hơn 1 tỷ lợi khuẩn tiêu hóa probiotics, giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, khắc phục được một vài yếu tố liên quan đến hệ tiêu hóa bởi hệ thống men tiêu hóa probiotics giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích tiêu hóa, đồng thời hấp thụ dinh dưỡng cho cơ thể ức chế được những vi khuẩn có hại, ngăn ngừa được những bệnh như viêm lết dạ dày, đại tràng, mãn tính, Hiệu quả có thể thấy rõ từ những người gầy hoặc biến ăn. Bên cạnh đó, khả năng hấp thụ cũng là một yếu tố cần thiết. Vì vậy, alpha lipid giúp tăng độ hấp thụ sản phẩm lên đến 90%. Công nghệ màng bọc giúp bảo vệ dinh dưỡng từ sữa không bị nhấn chìm bởi axit dạ dày. Thực phẩm bổ sung là loại thực phẩm giúp cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cơ thể, có tác dụng là tăng cường sức khỏe và khiến cho người sử dụng cảm thấy khỏe mạnh hơn. Vậy nên là thực phẩm bổ sung thì cần thiết với hầu hết mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì với mỗi loại thực phẩm bổ sung thì có những độ tuổi sử dụng, những tác dụng khác nhau. Ví dụ như là đối với thực phẩm bổ sung alpha lipid lifeline thì đối tượng sử dụng của nó là trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người trưởng thành. À, đối với những người mà đang sử dụng thực phẩm bổ sung thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta sử dụng đúng liều lượng, đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đúng độ tuổi sử dụng như vậy thì mới mang lại một cái hiệu quả cao khi mà chúng ta sử dụng thực phẩm bổ sung. Thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline kết hợp những thành phần thiết yếu đa dạng như vitamin, khoáng chất với hàm lượng canxi phù hợp nhu cầu của cơ thể. men vi sinh Probiotics được bổ sung góp phần hỗ trợ một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, kích thích hệ miễn dịch đường ruột. Bên cạnh đó, công nghệ alpha lipid với lipid chiết xuất từ sữa bò giúp hấp thu tốt hơn, bảo vệ các thành phần dinh dưỡng khác, đặc biệt là yếu tố kháng thể của sữa non trong môi trường axit dạ dày. Trước đây sức khỏe của tôi không được tốt. À, từ khi được à, sự giới thiệu về cái sản phẩm Alpha Lipid Lapline, à, tôi đã tập cho mình cái thói quen là uống Alpha Lipid Lapline vào mỗi buổi sáng à, kết hợp với tập thể dục. và đến nay thì sức khỏe của tôi cải thiện tốt hơn nhiều. À, tôi tự tin là có đủ sức khỏe để chăm lo cho công việc bên ngoài à, kết hợp dành cái thời gian để chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Thị trường thực phẩm bổ sung hiện có nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã và được bày bán tràn lan. Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn mua sản phẩm tại những đại lý có thương hiệu và uy tín, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ và tiêu chuẩn chất lượng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng nên quan tâm đến việc xem sản phẩm đã được chứng nhận của các cơ quan chức năng hay chưa để tránh rủi ro mua phải hàng giả, hàng nhái.